video để à, trả lời câu hỏi của một bạn hỏi mình là nó hỏi cụ thể như, như thế này các bạn tại sao là tập bắn đã một tháng rồi mà 10 mét bắn mục tiêu thì trúng 10 viên thì chỉ trúng được một hai viên thôi mong mình giải à, thích lý do nên mình thì sự nếu mà mình nhắn tin mình nói thì à, nhiều khi nó không có được trọn vẹn ha nhiều khi bạn đó hiểu không hết nhưng mình sẽ làm một cái clip mình à, nói cụ thể luôn cũng là làm để à, giải thích cho các nhiều bạn có thắc mắc chung luôn nói một lần cho mấy bạn hiểu luôn đó chính là cái lý do mà các bạn luyện tập nhiều bắn không không tiến bộ bao nhiêu nó có nhiều lý do lắm sẽ gồm về hai cái nguyên nhân chính ha cái nguyên nhân thứ nhất là cái phía về bản thân mình cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân bên ngoài ví dụ như ná dây đạn gì đó nó là nguyên nhân bên ngoài mình sẽ nói sao? bây giờ mình nói về nguyên nhân từ bản thân mình trước là các bạn luyện tập có đúng cách chưa hay là các bạn cứ bắn vô tội vạ các bạn ngắm mục tiêu các bạn bắn viên đầu tiên các bạn bắn hụt viên thứ hai các bạn cũng ngắm y vậy các bạn bắn 10 viên thì nó trúng một viên một hai viên thì một hai viên đó là những cái viên may mắn nha các bạn các bạn bắn các bạn phải để ý để ý cái viên đạn của mình nó đi ở đâu rồi bạn điều chỉnh viên thứ nhất học viên thứ hai là phải trúng bắt buộc viên để lắm là viên thứ ba bạn bắn phải trúng rồi chứ toàn bắn mà 10 viên nó chỉ đúng một một hai viên là các bạn nên xem lại ha đó là cái nguyên nhân về bản thân rồi luyện tập không đúng cách một cái nữa là biết sao bạn các bạn chủ quan bắn cự ly gần nữa các bạn các bạn các bạn ngắm cự ly gần các bạn ngắm không có nói chung gọi là ngắm không có kỹ đi các bạn xa gần gì các bạn ngắm các ngắm kỹ nha nhiều khi các bạn nói con chim ở xa mà nó bạn bắn trúng con chim ở gần rồi bắn không trúng thì nó cũng là cái lý do chủ quan các bạn ở xa các bạn ngắm kỹ các bạn bắn thì nó trúng còn ở gần bạn thấy gần quá cái này bắn hụt thì nói làm gì nữa đưa lên đưa lên bắn liền thì nó hụt là chuyện dễ hiểu thôi đó là cái nguyên nhân ở bản thân luyện tập nha các bạn phải luyện tập đúng cách thì các bạn bán mới à, tốt được còn luyện tập làm sao thì đó là cái clip mình nói rồi các bạn là bán góc 90 độ thì các bạn à, lên các bạn tìm cái từ khóa là bán ná góc 90 độ thì nó sẽ ra ha còn cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân bên ngoài đầu tiên là mình sẽ nói về cái ná này cái ná nha các bạn chơi bạn chơi ná thì à, thông thường những người chơi ná thì nó có hai ba cây đây, mỗi người có hai ba cây lá là chuyện rất bình thường nhưng bữa nay các bạn bán cây chặt bảy, ngày mai các bạn bắn cây chặt mười 11 bán cây hai 27 năm, thì cái việc các bạn à, bị à, rối loạn cái điểm đặt da là đều hết sức bình thường thôi nhưng mà bán một hai viên thì các bạn để ý thì các bạn có thể chỉnh được em rồi còn gặp trường hợp các bạn mà nhiều bạn bán, các bạn à, không có để ý được ha các bạn bắn bị đặt mà quên đó quên để đặt Zalo luôn thì cái này các bạn mình khuyên các bạn là các bạn nên chơi một, một gỡ chèn thôi ví bạn chơi chạc 8 thì bạn phải mua nhiều loại ná như nó chạc 8 luôn khi ờ, quanh cái chạc 8 hay là cái ờ, dưới chạc 8 cái chung cụ thể là nó một một khẩu đồ chạc ha chạc 8 ha hoặc là chạc 7 chạc 7 không rồi tiếp theo nữa là về cái dây thun các bạn sao các bạn khi thông mình khuyên các bạn bán mình khuyên các bạn là chỉ nên sử dụng khoảng 90 đến 90 lòng 90 đến 95 phần trăm lực thông thôi thật sự cái này là cái kinh nghiệm thật sự của mình tại sao khi nếu mà bán 95 phần trăm lực thông thì tay của các bạn giữ sẽ ổn định hơn là bạn bán 100 phần trăm lực thông cái đó là cái đầu tiên ha khi bạn bán bạn ra vào mục tiêu mà các bạn cảm giác được cái điểm ngắm của các bạn nó nằm nó cố định luôn chứ không phải là nó lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại là chưa được đâu nha các bạn để lên mà cảm thấy nó nằm im luôn cố định luôn rồi lúc đó mới đạt yêu cầu các bạn bắn mới chuẩn được còn mà các bạn để lên ngắm mà nó cứ lắc qua lắc lại thì cũng ờ, chưa chưa đạt yêu cầu đâu khoảng 90 95 phần trăm là tung về như vậy cái thứ hai nữa khi các bạn bắn 90 đến 90 phần 5 lực thông thì vì lực thông của các bạn kéo chưa tới giới hạn của nó tới 90 95 phần trăm là bạn bán thì nó sẽ có độ ổn định lâu hơn là các bạn bán trăm phần trăm nha thật sự như vậy nó gần tới mức của nó thôi còn nếu mà tới giới hạn của nó các bạn mình ví dụ như các bạn ra các bạn đi cút đất đi bạn ra bạn cút 10 cái mà bạn cút hết sức cái nào cũng hết sức đó tới cái thứ 7 thứ 8 9 10 là các bạn mệt rồi mình cũng hết nổi nhưng nếu bạn cuốn vừa tay vừa sức của các bạn thì các bạn thấy cuốn 10 cái không nhưng các bạn vẫn chưa thấy mệt ha thì thun nó cũng như vậy cái đó mình ví dụ như vậy thôi khoảng 90 đến 90 trăm 95 phần trăm lực thun để có viên đạn bán ổn định nhất nha rồi tiếp theo nữa là về đạn nữa các bạn miếng da nữa nói chung khi mình chơi cái ná này là nó cũng công phu lắm bạn nhiều cái nó kết hợp lại nhiều nguyên, nguyên nhân miếng da các bạn cứng quá thì các bạn bắn cũng không được mà mềm quá thì nó cũng bị tuột cái chỗ cột dây, cột à, dây ha nên lựa miếng da nó vừa phải nha không cứng cũng không mềm và cỡ bi thì theo mình thì các bạn chơi bi 7 hoặc bi 8 bắn thì nó sẽ ok hơn còn mi 6 thì các bạn bắn phải thun mỏng thôi thun mạnh quá đó thun nếu mà thun lực uh, mạnh thì bắn mi 6 nó hay bị lạng các bạn tại nó nhẹ mà còn về kiểu bắn nữa cách bắn bắn tới má các bạn bắn tới má thì nó sẽ mình cái này mình không phải mình chê những bạn bắn tới má nha mình bản thân mình bắn tới má vì nó dễ và nó tiết kiệm thun nữa bắn tới má các bạn bắn semi bắn sẽ ổn định hơn chắc chắn một điều mình chắc chắn không có semi các bạn mình bắn mình thấy đạn ổn định hơn bắn với má rất nhiều và lực hơn nữa đó là chuyện đương nhiên rồi giống như một cây à, súng ngắn hoặc một cái súng dài đi đương nhiên cái súng dài bắn được mạnh hơn rồi bây giờ nếu các bạn bắn tới má thì các bạn không nên đòi hỏi là phải bắn vừa mạnh mà vừa chuẩn nữa điều đó là nó hơi khó ha bắn tới má thì lực nó chỉ tới đó thôi và các bạn muốn chuẩn thì các bạn phải bắt buộc các bạn phải bắn cổ tung vừa sức mình tới má thì lực nó tới đó nó không có nào hơn được các bạn muốn hơn thì các bạn phải bắn thông dài ra các bạn bắn thì lực mới hơn được nha đó là cái, cái kinh nghiệm của mình giải thích với các bạn à, tại sao mà các bạn bắn lâu luyện tập nhiều mà nó không lên tay ha rồi mình nói à, tới đây thôi thấy à, video bổ ích hay thì các bạn bấm vào các đăng ký ủng hộ của mình rồi chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha